Về tính chất hóa học của muối thì thứ nhất của chúng ta sẽ là tác dụng với kim loại. Đối với kim loại tan được ở trong nước và với kim loại không tan ở trong nước thì với các phản ứng này thì nó sẽ có sự khác nhau và thầy trò chúng ta sẽ đi nghiên cứu thử các em nhé. Phản ứng học đầu tiên của chúng ta gặp đối với muối đó chính là phản ứng với kim loại. Với kim loại của chúng ta thì chúng ta biết được rằng là kim loại của chúng ta có uh, những cái kim loại có khả năng tan được ở trong nước và những kim loại không có khả năng tan được ở trong nước. Vì thế nên trong phần này thầy Duy cũng uh, chia ra làm hai hai cái dạng hay là hai cái mảng liên quan đến phản ứng này. Thứ nhất đó chính là cái mảng là áp dụng đối với các kim loại tan được ở trong nước và mảng thứ hai chắc chắn rồi, đó là các kim loại không tan được trong nước. Và chúng ta hãy thử so sánh xem là với hai kim loại này khi phản ứng với dung dịch muối thì nó có gì giống và khác nhau các em nhé. Đấy, chỉ có một số kim loại thôi Ví dụ như là kim loại kali này, kim loại natri, kim loại bari và kim loại canxi thì đây là các kim loại tan được ở trong nước ở ngay điều kiện thường tan được trong nước ở ngay điều kiện thường. Và để nhớ thì thầy Duy hay hướng dẫn các bạn có một cái câu nói để nhớ rất là kỹ, đó là khi nào bạn cần. Chúng ta nhớ nhá, khi nào bạn cần. Được chưa Thế thì khi mà có các kim loại này nó tan được trong nước rồi, vậy khi mà cho vào trong dung dịch muối thì cái phản ứng của nó sẽ có sự cạnh tranh. Được chưa nhỉ? Và chúng ta thấy nhá, đầu tiên thì kim loại nó sẽ tác dụng với nước trước, nước ở trong dung dịch muối.